sự tê giác cũng giống như sừng trâu sừng bò Móng tay móng chân Vậy mà có người bỏ tiền tỷ ra mua về trị bệnh Mày có 3 phút để giải quyết vụ này nhiều lắm Con kiến ông bà thêm con heo là tổng cộng là bốn con Tao không cần biết đứa nào phản tao Tao chỉ cần biết số hàng của tao phải còn đầy đủ Anh Tâm Anh Tâm Dịp này Tôi rất hân hạnh được làm bạn với anh Trời đâu là tanh bạch tới đó à? Tao có thể chờ Nhưng quả bom đã hẹn giờ thì không Đây là miền thật Không phải giả đâu Con chạy đi Chạy đi Làm gì mà căng thẳng vậy Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi